nhưng mà qua vâng là của Chúa và bởi sự à, hơi của Đức Linh chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu chúng ta đã chết đã sống lại cho chúng ta rất ý nghĩa cái cuộc đời của chúng ta để cuộc đời chúng ta ngày hôm nay sống trong sự tự do trong thân linh của chúng ta amen, chúng ta biết khái thuyền đoạn một câu số 4 thì câu số 4 nói rằng coi là dân kính gửi bảy hồn thánh tại Tiểu Á cầu chúc anh chị em hưởng được ăn sủng và bình an từ đóng thiện có đã có và sẽ đến và từ bảy linh trước ngay ngày và từ Chúa cứu thế Giêsu là nhân chứng thành trí đấng phục sinh đầu tiên từ những kẻ chết và là chủ thể của các vua khắp thế giới Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và lập chúng ta thành một vương quốc và thành của các thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Nguyện Chúa Cứu Thế Giêsu được vinh quang và năng lực đời đời. Amen. Và tiếp tục từ câu số 13 và giữa các giá đèn có ai giống như con người mặc áo dài chấm chân thắt đai vàng ngang ngực đầu và tóc ngài trắng như lông chiên trắng tựa tuyết mắt ngài sáng rực như ngọn lửa hai chân ngài bóng loáng như đồng luyện trong lò và tiếng ngài như tiếng nhiều dòng thác tay phải ngài cầm bãi ngôi sao và một thanh gươm hai lưỡi sắc bén đi ra từ miệng ngài mặt ngài như mặt trời chiếu sáng rực rỡ khi thấy ngài tôi ngã nhào xuống chân ngài như đã chết nhưng ngài đặt tay phải trên tôi và bảo con đừng sợ ta là đầu tiên và cuối cùng là đấng hàng sống ta đã chết kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Amen con đừng sợ ta là đầu tiên và cuối cùng là đấng hàng sống ta đã chết kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và ông phủ amen, amen. cảm ơn chúa chúa thánh đời chỉ có ngài là đấng dẫn chúng con vào lẽ thật vì chính chúa cứu thế giêsu chúng con ngài đã chết và Ngài sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ xin Chúa cho chúng con hiểu biết được chính Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh Ngài sống trên đất Ngài thi hành chức vụ Và Ngài chịu thống khổ Chịu chết trên thập tự giá Và Ngài đã sống lại bây giờ ngài đã sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ và ngài trao lại quyền cho chúng con chúng con có quyền làm con của đức chúa trời có quyền trên sa tăng chúng con có quyền trên bệnh tật trên tội lỗi và chúng con có quyền làm con của đức chúa trời được sức giàu bằng thánh linh người quyền năng để chúng con trở thành những con người rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời giao giảng phúc âm về Chúa cứu thế Giêsu hầu cho thế giới này được cứu qua hội thánh của Ngài. còn cảm ơn Chúa, xin Chúa cho hội thánh của Chúa biết rõ ràng Chúa Giêsu chúng con đã chết và Ngài đã sống lại, Ngài thắng quyền âm phủ rồi, còn quyền âm phủ đã bị trút phế rồi, quyền của Satan đã bị trút phế rồi, và chúng con không còn sợ hãi gì nữa chúng con trên quyền của Satan rồi và chúng con thực thi cái quyền đó để chính đời sống của chúng con để đem cái sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng con và nhiều cuộc đời được biến đổi nhiều cuộc đời thay đổi nhiều người được chữa lành được giải cứu ra khỏi quyền lực của Satan chúng con tạ ơn ngài chúng con dân thì giờ trong thể này trong tay Chúa và tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ cảm ơn Chúa vì mỗi khi mừng Chúa phục sinh thì chúng ta âu lại Chúa Giêsu chúng ta đã chết và Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại và chúng ta hưởng rất nhiều điều tuyệt vời vô cùng khi Ngài đã chết thay cho chúng ta và đã sống lại cho chúng ta. Amen. Và chúng không những là chúng ta nhận lãnh tất cả mọi phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Không phải ngồi đó để nhận lãnh mà thôi, nhưng mà chúng ta phải thực thi cái quyền làm con của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta phải bước một bước cao hơn. Amen. Một bước cao hơn là chúng ta phải là những con người mà Hebrew đoạn 6 nói rằng là bỏ qua phải bỏ qua những việc sơ học của tin lập về Chúa cứu thế Giêsu để chúng ta tiến đến tập trở thành Amen à, chúng ta không còn ngồi đó để hưởng tất cả những gì về sơ học của Chúa cứu thế Giêsu nữa nhưng mà chúng ta đã nhận lắm rồi bây giờ chúng ta là những người thì ra để đem sự nhận lãnh đó cho nhiều người khác nữa amen cảm ơn chúa chúa là đấng hàng sống Ngài nói là ta đã chết kìa Ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu là đấng hàng sống Ngài đã sống lại rồi Ngài hàng sống Amen Ngài sống đời đời và tiếng lành dân số 1 thì nói rằng là ngài là nguồn của sự sống amen ngài là nguồn của sự sống qua đoạn năm của dân thì chúng ta biết câu 24 nói rằng là ai tin ta nghe lời ta tin đắng sai ta thì được sự sống đời đời amen vượt ra khỏi sự chết mà vào sự sống amen và qua dân đoạn 10 thì chúng nói rằng là các trộm đến cướp giết và hủy diệt còn ta thấy thì sao chiên có sự sống và sự sống sung mãn amen trong ngày có sự sống amen ngày trong ngày chúng ta có sự sống đời đời vì ngài chính là nguồn sống amen và qua ngài chúng ta được sống và sống đời đời cảm ơn chúa chúng ta thấy được rằng là ngài là đấng hàng sống và ngài nói rằng kìa ta đã chết à ta đã chết như vậy thì chúng ta thấy được ngài là đấng hàng sống ngài là nguồn sự sống ngài ban sự sống cho những người nào tin ngài để những người ấy được sự sống đời đời nhưng mà ngài nói là ta đã chết đấng hàng sống nhưng mà ngài đời đời nhưng mà ngài chết đó là chết vì tội lỗi chúng ta amen bởi vì ngài là đấng hàng sống ngài không thể chết nhưng mà khi ngài trở thành con người rồi ngài chết trong vòng ba ngày rồi ngài sống lại thôi chứ không phải là ngài chết như những con người tội lỗi của thế giới này amen bởi vì ngài là đấng hàng sống amen ngài chết ngài nói ta đã chết có nghĩa là ngài chết thật ngài chết có ba ngày sau thôi rồi ngài sống lại amen và qua sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta biết được rằng là chúng ta được báp tên trong sự chết của ngài phải vậy không Roma đoạn 6 câu 3 nói rằng là khi ngài chết trên thập tự giá thì chúng ta được báp tên trong sự chết của Chúa bắt thêm trong sự chết của Chúa có nghĩa là Giêsu chết trên thập tự giá thì chúng ta cũng ở trong lòng của Chúa Giêsu amen và chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu rồi dù lúc đó chúng ta chưa sinh ra dù lúc đó chúng ta chưa có cái gì cả nhưng mà tâm trí của Đức Chúa Trời với ý tưởng của Đức Chúa Trời với chương trình hoạt định của Đức Chúa Trời là khi Ngài chết trên thập tự giá thì con người tội lỗi của chúng ta cũng cùng chết với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi Amen à, và khi chúng ta làm phép bắp tem bằng nước là xác chứng chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu và đồng chôn với Chúa Giêsu và đồng sống lại với Chúa Giêsu Amen và chúng ta ghi rằng là câu số 5 của đoạn 6 Roma để nói rằng là nếu chúng ta có như kết nối kết hợp với sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta mới kết hợp với sự sống lại của Chúa Giêsu. Amen. Có nghĩa là chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới cùng sống lại với Chúa Giêsu được. Nếu chúng ta không cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể Cuộc sống lại của Chúa Giêsu được Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của con người Sống trong, chết trong sự đau đớn Chết trong tuổi nhục Nhưng mà Ngài sống lại là vinh quang Amen. Ngài sống lại là vinh quang Nên cái đời sống cũ của chúng ta Đời sống tội lỗi của chúng ta Đã chết rồi Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết Amen, Amen. Tiền công của tội lỗi là sự chết chúng ta thật sự đã chết trong tội lỗi bây giờ cái phần cái thân xác của chúng ta những cái điều mà trong chi thể trong thân thể của chúng ta đã chết đó thì bây giờ chúng ta cùng chết luôn với Chúa Giêsu đi Amen. chúng ta kết nối với sự chết của Chúa Giêsu nếu anh chị em không chịu chết thì Chúa cũng có cách để cho anh chị em chết Amen có nhiều lúc chúng ta rất là khó chịu có nhiều lúc chúng ta bất tốc, à, khó chịu và chúng ta giận dữ và chúng ta cay đắng chúng ta buồn phiền hay là chúng ta à, rất là hận thù những con người gây cho chúng ta sự tổn thương nhưng mà chúa nói rằng là hãy đóng đinh nó để gặp tự giác amen nếu một người chết thật sự thì không có phản ứng gì hết luôn luôn phạm điều gì cũng tạ ơn chúa hạnh dạ. khi tôi cùng chết với Chúa Giêsu thì tôi, thấy nó phước hạnh vô cùng nó tự do nó sung sướng vô cùng và không còn cái bị tổn thương cũng không còn giận dữ không còn cái sống đồng sắc gì đó nữa rất là khỏe không còn phải tối nằm suy nghĩ nữa có nhiều người mà bị tổn thương bị đau đớn tối không ngủ được mất sức rồi cuối cùng rồi bệnh tật nó có thể xảy ra trong đời sống của mình nhưng mà Chúa Giêsu đã chết Amen thì chúng ta hãy chết với Chúa Giêsu Amen mà khi chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta phải xử những gì thuộc về xác thịt của chúng ta đó buồn giận cay đắng bất tình bè đắng ganh đổ sai xưa mê ăn uống và tất cả những gì mà mà thuộc về cái con người xác thịt cũ kỹ đó nếu chúng ta không kết nối với sự chết với Chúa Giêsu không cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể cùng sống lại với Chúa Giêsu chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại chưa rất siêu nhiên amen khi ngài sống lại thì ngài có thể vào nhà chúng ta khi chúng ta đóng cửa amen ngài có thể ẩn ngài có thể hiện rất là siêu nhiên sự sống lại là sự sống siêu nhiên sự sống lại là sự sống thiên liêng và Chúa Giêsu sống lại là trái đầu mùa cho những người chết Amen. ngày hôm nay chúng ta được sống lại chưa Chúa Giêsu đã sống lại trong Matthew là khi ngài sống lại thì các mồ mả của các nhận Đức Chúa Trời là người công dân của Đức Chúa Trời được sống lại trước hết và họ bước vào thành thánh. Amen. Họ bước vào thành thánh. Đó là sự sống lại của quá khứ. Khi Chúa Giêsu sống lại thì những con người trong Chúa đã được sống lại rồi. Và những con người còn sống thì sống lại dù chúng ta đang sống trong thân xác này nhưng mà cái xác cái thân xác hay chết đó cái thân xác tội lỗi cái xác thịt đó đã chết với Chúa Giêsu và được sống lại Amen bây giờ chúng ta sống là sống một con người tái sanh thật sự một con người mới chứ không phải là một con người cũ kỹ ngày xưa nữa đụng cái là buồn đụng cái là tự ái đụng cái là bắt lỗi người khác sống như vậy nó khổ lắm anh chị em ơi phải không à khổ không tốn tố không được giận lắm và tìm đủ một cách để thật trả thù làm sao nói lại một câu cho nó búa cho nó một búa cho nó biết phải không nhưng mà một người chết thì chúng ta không hận thù nữa không có trả thù nữa người chết à, thì chúng ta không có phản ứng đối với những con người học vào học của chúng ta những con người mà làm cho chúng ta tổn thương chúng ta mặc áo giáp đi không có tổn thương gì hết amen amen chúa trang bị chúng ta áo giáp rồi không nên kinh thánh ghi rằng là đức chúa trời muốn đem chúng ta vào trong vinh quang thì ngài khiến đấng tác giả của sự cứu rỗi hoàn hảo trong sự thống khổ có nghĩa là trên thập tự giá Chúa Giêsu đổ mã gai để gánh lấy sự rủa xả của chúng ta những lần roi lần đòn của ngài gánh lấy bệnh tật của chúng ta giáo tin của ngài à, giáo tâm học của ngài tất cả biết đổ ra gánh lấy tội lỗi của chúng ta nên ngài tuyên bố là xong rồi mọi sự đã được trọn rồi và ngài đã gánh trọn cho chúng ta rồi tất cả những gì của con người cũ tội lỗi của sự hại chết Chúa Giêsu gánh thế cho chúng ta rồi và huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hồ việc đức chúa trời hàng sống amen chúng ta không kết hiệp với sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào kết hiệp với sự sống lại của Chúa Giêsu không đồng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể đồng sống lại với Chúa Giêsu được amen bây giờ chúng ta sẵn sàng đồng chết với Chúa Giêsu không Chúa Giêsu đã chết rồi và chúng ta đã được bắt lên trong sự chết rồi và kinh thánh ghi rằng là con người cũ chúng ta đã được đóng đinh với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi và con người cũ nó không còn nữa ai chết thì thoát khỏi tội lỗi amen còn ai không chịu chết đó, thì không thoát khỏi tội lỗi đâu amen amen ai không chịu chết thì không thể thoát khỏi tội lỗi đâu mà nếu ai không chịu chết với Chúa Giêsu thì cũng không thể nào sống lại với Chúa Giêsu mà có con người sống lại thì sao rất quyền năng amen con người sống lại đó có, là con người rất quyền năng con người sống lại đó là con người mới một con người đầy dẫy quyền năng và đức thánh linh một con người đồng hành với đức thánh linh đấng hay còn phép lại như vậy thì khi chúng ta chết với Chúa Giêsu chúng ta sống lại với Chúa Giêsu thì con người sống lại với Chúa Giêsu đây là một cái con người rất siêu nhiên amen, tại sao chúng ta có thể đặt tay lên cái đau cái đau sợ lạnh tại sao chúng ta có thể dùng lời của đức chúa trời dạy dỗ người khác và biết đổi cuộc đời của người khác tại sao ngày hôm nay chúng ta được biết đổi tại sao ngày hôm nay chúng ta bỏ rượu bỏ thuốc lá tại sao chúng ta không còn thờ hình tượng cấm nữa không thần còn thờ người chết nữa mà thờ đáng sống bởi vì lời của đức chúa trời amen bởi vì thánh linh của đức chúa trời bởi vì chúng ta xác nhận rằng chúng ta là một người đã chết một con người cũ rồi đã ra bỏ sự chết rồi ai nghe lời ta và tin đóng sai ta thì được sự sống vĩnh phúc amen vượt khỏi sự chết mà vào sự sống amen bây giờ chúng ta đang ở trong sự sống mà nếu chúng ta ghi mai trong tội lỗi chúng ta đang ở trong sự chết amen à, hãy sống lại hãy nói người bên cạnh là bạn đã được sống lại rồi hãy sống trong sự sống lại của Chúa Giêsu sự sống phục sinh của Chúa Giêsu ở trong bạn á Amen và chúng ta khiến chúng ta sống lại Roma đoạn 8 câu 11 rằng là thánh linh của đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại amen đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại đó ở trong anh chị em đấng đó sẽ làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại tất cả những gì hai chết tất cả những gì công việc chết mà chúng ta đã làm ngày xưa của tội lỗi bây giờ nó được sống lại rồi không còn ở trong sự hai chết nữa amen không còn ở trong sự chết nữa để chúng ta hoàn toàn ở trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu chúng ta sống đời này. <clears throat> Chúa Giêsu của chúng ta là đấng hàng sống. Ngài đã chết và sống lại cho chúng ta. Trong quá khứ, nhiều người đã sống lại khi Chúa Giêsu sống lại ngay hiện tại nhiều người đã được sống lại vì Chúa Giêsu đã sống lại và chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã được sống lại thật sự nhiều người được sống lại có nghĩa là bệnh tật nó biến đi hết phải vậy không những cái cuộc đời của anh chị em chúng ta là những người tệ nạn xã hội những cuộc đời của lê minh phương chạy đảng nhà nước đưa về để hậu sự để hậu sự có nghĩa là sắp chết rồi bệnh viện đưa về rồi một người còn da bọc xương thôi nhưng mà anh chị em của mình đã kinh nghiệm cái sự sống lại của Chúa Giêsu thì anh chị em tới nhà và mời anh Phương vào trung tâm của hội thánh anh ta quyết định đi nhưng mà anh nói rằng đi vào miền Nam chết đỡ nhục chứ miền Bắc nhục nhã quá nên anh vào trung tâm của một sư phụ bởi vì anh quậy quá nơi bờ ngoài Hà Nội nên bây giờ chết Hà Nội nhục nhã bây giờ vào trong miền Nam là chết trong miền Nam đỡ nhục hơn nhưng mà thật sự anh ta không phải vào để chết nhưng mà vào để sống Amen. Bởi vì trong hậu thánh của Chúa là hậu thánh sốc. Một hậu thánh sốc thật sự thánh linh của Chúa cai trị, thánh linh của Chúa lãnh đạo và dòng sông của Đức Thánh Linh tuôn tràn trong hầu thánh của Chúa và anh đã vào đó mấy ngày thì anh cảm thấy rằng đói bụng. Bởi vì tử gì nó cũng hư hết rồi, chân nó cũng hư hết rồi, nó tắt mặt rồi, nó khô rồi, nhưng mà bắt đầu đói bụng và thấy ăn ngon tiêu hóa tốt một cặp một chú bao tử con được chữa lành rồi rồi anh nói là chú ơi còn cái chân của con nó bị khô rồi bác sĩ chịu tháo mà tháo mất 300 triệu của thời kỳ bấy giờ nhưng mà chết sắp chết rồi tháo làm gì nhưng bây giờ chúa chúa chữa lành bao tử con mà cũng chữa lành luôn cái chân của con và anh ta đã được chữa lành bây giờ chúng ta thấy lên phương tiện tuyệt vời không ạ vô cùng tuyệt vời vô cùng cùng và có vợ hai con nữa dù là hiv kỳ cuối nhưng mà bây giờ có vợ hai con vợ hai con nó không có hiv gì hết đó là sự sống tăng ơn sự chết amen sự sống tăng ơn sự chết nhiều cuộc đời đã được sống lại chúng ta hãy suy gẫm cái chỗ này chúng ta thật sự đã được sống lại rồi hôm nay chúng ta được chữa lành là chúng ta đã được sống lại rồi và chúng chúng ta đã được thánh hóa tẩy sạch tất cả những gì hai chết trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta được sống lại rồi chúng ta nói nhớ được cái câu người ta thường nói là gần mực thì đen gần đèn thì sáng khi chúng ta ở trong sự chết dưới sự lãnh đạo của Satan thì chúng ta làm cái gì nó cũng chết hết ra cái sự chết nó thấm vào trong người của chúng ta trong xương trong cốt của chúng ta chúng ta làm bất cứ điều gì cũng ở trong sự chết chắc chẳng có chút sự sống nào ở trong đó amen nhưng mà chúng ta bước vào trong vương quốc của thiên đàng là vương quốc của sự sống Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta sống sung mãn amen không còn yếu đuối không còn mệt mỏi không còn đau ốm bệnh tật không còn những cái gì của tội lỗi của sự chết nữa ngã tái sạch chúng ta để chúng ta có thể sống và sống đời đời sau này nếu ai đó đi nhận Chúa Giêsu đã chết rồi trong dưới mồ mã rồi thì ngay mà tiếng kèn của Đức Chúa Trời reo lên hỏi lên thì những người trong mồ mã sẽ sống lại Amen Amen đây là sự sống lại của tương lai Amen à, và chính chúng ta mong rằng chúng ta không chết cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại chúng ta đang sống mà được biến hóa và cất lên trên đám mây để dự tiệc cưới chi con amen amen à, chúng ta thích là mình sống lại cho đến khi Chúa Giêsu trở lại không hãy theo lời của Đức Chúa Trời hãy sống theo lời Đức Chúa Trời hãy sống theo tấm linh của Đức Chúa Trời và ai muốn chết sớm không không hãy sống để mà phục vụ đức chúa trời amen hãy sống và đầy sự sống của thánh linh đức chúa trời trong chính đời sống của chúng ta chúng ta phải sống và đầy dạy sự sống của đức thánh linh bởi vì nhiều người nói rằng là nhiều người tuy sống nhưng mà chết tuy sống nhưng mà chết bởi vì sao sống thì sống không thắt xác đó nhưng mà chết bởi vì tâm linh chết rồi thân thể hai chết nó đầy dẫy sự chết tội lỗi ở trong đó nhưng mà chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đã chết với Chúa Giêsu thì chúng ta cũng đồng sống lại với Chúa Giêsu chúng ta sống trong con người mới trong con người thánh khiết trong người công chính trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta thừa hưởng tất cả các sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Amen. Amen. Chúng ta biết được là khi Chúa Giêsu sống lại ngày sống đời đời và Chúa Giêsu bắt đầu hà hơi trên các môn đồ và ngài nói rằng hãy nhờ làm đức thánh linh Amen. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Một người nhận lãnh Đức Thánh Linh là nhận lãnh sự sống. Amen. Họ, à, họ bắt đầu sống đời đời, họ được tái sanh thật sự, họ qua bắp tem trong Đức Thánh Linh và họ có một đời sống đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. Khi chúng ta đặt tay trên cái đau cái đau được lành là chúng ta đầy dẫy sự sống của Thánh Linh. Và sự sống đó khiến sự chết phải lui amen bệnh tật và thứ đó là từ hai chết có hậu quả của sự chết nhưng mà khi sự sống đến thì ngài đã làm cho tất cả những sự chết nó biến đi và nó làm sống lại những chi thể trong thân thể hạ chết của chúng ta amen cảm ơn chúa ngài nói rằng là ngài đã sống lại đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ khi Chúa Giêsu chưa sinh ra Chúa Giêsu thi hành chức vụ Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại và Hebrew đoạn hai câu 14 nói rằng là Ngài có thịt và huyết như chúng ta nên khi Ngài chết Ngài phá diệt cả công quyền của sự chết là quỷ vương Amen và ngài giải thoát những người sợ chết và lòng nô lệ suốt đời chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chết ngài phá diệt cả công quyền của sự chết là quỷ vương bởi vì Chúa Giêsu chúng ta trên quyền của quỷ vương Amen. Ngài chết là chết cho tội lỗi con người gánh thế cho con người nhưng mà ngài chết đó thì ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết và quỷ vương ngài cầm có chìa khóa của sự chết và ông phụ như vậy thì Satan đã mất quyền Amen. Quỷ vương đã mất tất cả mọi quyền rồi Nó là kẻ cầm quyền của vương quốc sự chết Phải vậy không ạ? À? Nhưng bây giờ nó không còn cái chìa khóa đó nữa nó không còn cái quyền của sự chết và âm phủ đó nữa nó không có thể đưa con người xuống âm phủ được đâu à, nó không thể làm cho con người có thể chết bởi vì chìa khóa sự chết và âm phủ Chúa Giêsu đã cầm lấy rồi nhưng mà ai không biết thì Chúa nói là dân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết Amen. Trên pháp lý, Giêsu đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen nhưng mà nếu ai không biết Chúa Giêsu đã cầm chìa khóa đó rồi và cứ ở mãi trong sự chết ở mãi trong tội lỗi và không tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì người ấy vẫn ở dưới quyền của sự chết là dưới quyền của quỷ vực đây, Chúa nói là ai tin ta thì được sự sống đời đời Amen ai tin con thì được sự sống đời đời vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cái ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời amen đây là một cái chương trình chúa hoạch định khi con người phạm tội cho đến bây giờ và chẳng có ai thắng hơn quỷ vương suốt bốn ngàn năm từ Adam cho đến Chúa Giêsu thì Adam sau cuối là Chúa cứu thế Giêsu đến thì ngài mới cầm chìa khóa của sự chết và ông phụ amen ngài lấy lại cái quyền từ satan amen nên bây giờ tôi nói quý vị satan nó không còn quyền gì hết quỷ vương không còn quyền gì hết chỉ lừa dấu thôi lừa những người không biết thôi còn những cơ đốc nhân cần phải hiểu biết cơ đốc nhân là những người của chúa là người của đức chúa trời nhưng mà không hiểu biết thì cũng bị tiêu diệt như thường amen chúng ta hiểu biết vì Chúa Giêsu chúng ta đã đánh thắng quỷ vương Chúa Giêsu chúng ta cầm chìa khóa có sự chết và âm hồn và chúng ta phải tuyên bố rằng quỷ vương đã mất hết mọi quyền Chúa Giêsu bẻ xì xuất bẻ tan mọi xiêm bẻ tan mọi xiêm bẻ tan mọi xiêm amen chúng ta nói với người bên cạnh rằng quỷ vương đã mất hết mọi quyền Chúa Giêsu đã nắm lấy mọi quyền cả trên trời dưới đất và dưới đất luôn amen cảm ơn Chúa Chúa Giêsu của chúng ta ngài vâng phục cho đến chết thậm chí chết trên cây thập tự à, ngày hôm nay chúng ta thấy thập tự nhan nhãn đúng không nhà thờ có thập tự rồi bệnh viện có thập tự nè pharmacy có thập tự nè phải không hội chữ thập đỏ tại sao người ta lấy cái thập để làm gì mà chữ thập đó tuyên bố rằng Giêsu đã chết trên thập tự và Giêsu đã chôn và ngài đã sống lại bẻ tan mọi quyền bẻ tan mọi xiêm amen Satan đã thất bại rồi hãy tin nhận Chúa Giêsu là cứu chúa của mình amen hãy tin nhận Chúa Giêsu cả thế giới này đó là biểu tượng mà thông báo cho thế giới biết rằng Giêsu đã chiến thắng sa tăng rồi và Ngài đã trong chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi. Amen. Amen. nhưng mà chúng ta còn có sợ chết không? Có ai sợ chết không? Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Amen. Nhưng mà phải sợ tâm ném cả linh hồn và thân xác vào trong địa ngục. Amen. Vào trong hồ lửa hãy sợ Chúa Giêsu của chúng ta hãy rất sợ Đức Chúa Trời của chúng ta bây giờ chúng ta không có sợ ma quỷ đừng có làm nô lệ cho ba vị nữa con người đã khổ đau suốt bao nhiêu ngàn năm rồi sống trong tội lỗi sống trong cái sự nô lệ của Satan nhiều lúc chúng ta muốn làm điều tốt chúng ta không làm được điều xấu chúng ta không muốn làm chúng ta lại là vì tội ở trong tôi vì tội nó ở trong tôi amen, amen. nhưng mà bây giờ cảm tạ đức chúa trời giờ ơn chúa cứu thế giêsu amen chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi ra khỏi xiềng xích của bệnh tật ra khỏi cái áp của Satan là cái áp nô lệ đã gắn trên con người chúng ta sống trong sự đau khổ bây giờ chúng ta phải làm gì đời sống của con dân Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì để chúng ta thật sự hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và sự chết quý vị nhớ bây giờ chúng ta phải làm gì lục có thánh linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật có tội lỗi và sự chết amen amen Roma rất là tuyệt vời Roma đoạn 8 đoạn từ đoạn 6 cho đến đoạn 8 nó vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ nên là lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta để chúng ta thoát khỏi luôn có tội lỗi và sự chết amen đó là theo luật và thánh linh sự sống amen theo thánh linh sự sống thì được sống mà xác định dẫn đến sự chết Galati đoạn 5 câu 16 nói rằng là Hãy bước theo thánh linh chứ hay là trọn những điều ưa muốn của xác thịt Vì xác thịt chống với thánh linh, thánh linh chống với xác thịt Hai bên chống nhau giường ấy Nên anh chị em không làm được những gì mình muốn Amen Tôi nói với hội thánh Chúa nè Sự sống và sự chết nó không có thể hòa hiệp với nhau được đâu Amen xác thịt và thánh linh không thể hòa hiệp với nhau được Amen Một Xác thịt, sống theo xác thịt Hai là sống theo thánh linh Chứ đừng có dở dở Phải không ạ? Chúa nói rằng là nóng Thì nóng hẳn lên Ngửi, ngửi hẳn đi Đừng có hậm hầm hậm hầm là nhả người ra luôn Amen Hậm hầm là nhả người ra Đừng có sống cái kiểu đó Chúng ta một là đứng về phía Chúa Hai là sống trong xác thịt để chết luôn cái số hồ lửa luôn chứ đừng có đứng giữa họ amen không có thứ ba đâu nha nên chúng ta cần phải hiểu được hãy theo luật sự sống của thánh linh đức chúa trời anh chị em nó nhờ thánh linh mà sống hãy bước theo thánh linh vậy sướng không anh chị em tôi thấy bước theo thánh linh sướng vô cùng đâu biết là nhiều người nghĩ sao bước theo thánh linh nó đã vô cùng luôn tôi đi đâu có thánh linh đi cùng thánh linh bảo vệ thánh linh dẫn dắt ta thánh linh chịu trách nhiệm hết phải vậy không đói thì chúa sai người đãi amen chặt đi với thánh linh ông lại đói không anh chị em đi với thánh linh anh chị em còn lo ngày mai ăn gì uống gì mặc gì không chúa nói rằng là em đi vào khe kia rít ta sẽ dùng quả nuôi ngươi amen thánh linh ở phải không amen thần của đức chúa trời ở phải không và thần của đức chúa trời lo liệu mọi sự nên chúng ta không lo về ngày mai ăn gì uống gì mặc gì bây giờ chúng ta lo ngày mai phải có tiền phải xài phải thế này thế kia là chúng ta cứ từ thánh linh hướng dẫn chúng ta đấy chứ không có đơn giản đâu cứ nghĩ rằng ô như vậy là tốt có nhiều người nói rằng là thôi việc mình làm mình phải lo làm đi chứ còn làm phiền chúa quá cái gì cũng làm phiền chúa cái gì cũng nói với chúa không phải đâu đây là luật có thánh linh sự sống mỗi ngày chúng ta phải bước theo tâm linh chứ không phải theo xác thịt được amen phải bước theo tâm linh sáng dậy con chào thánh linh buổi sáng amen thánh linh ơi con đi làm công ty đây ngài đi cùng con ngài cho con sự khôn ngoan cho con có sự sáng tạo để công việc của con ra hiệu quả tuyệt vời ngài mở đường cho con ngài là đóng mở đường đúng không đóng hai làm phép lạ đúng không càng mở đường cho yên tâm đi thánh linh là đấng toàn năng thánh linh là đấng toàn vi thánh linh là đấng toàn đại thánh linh là đấng rất khôn ngoan ngài gọi là thần khôn ngoan thần thông sáng thần mưu con mà tất thần hiểu biết và kính sợ được chúa trời thánh linh là vậy đó biết bao nhiêu điều trong thánh linh của đức chúa trời trong thánh linh chúng ta được tự do chúa là đức thánh linh thánh linh ở đâu nơi ai có sự tự do amen vừa rồi tôi tới của chú một sư tinh thanh hồng ông có chia sẻ cái sự khác biệt giữa người được sức giàu và người không được sức giàu giữa người đầy dạy đức thánh linh và người không đầy dạy đức thánh linh amen amen giữa một người thuộc linh thật sự với một người sống trong sắc thì hoàn toàn khác nhau một david da hồng hồng thiếu thiếu niên nhỏ con nhưng mà thắng hơn Goliath cao hai hai mét cao ba mét khoảng ba mét một con người nhỏ nhí thắng hơn một Goliath bởi vì Goliath là người xác thịt được khi tin Amen. Nhưng mà David là người được sức giàu dầu thì thánh linh ở với người ấy amen và thánh linh sẽ hướng dẫn người đó cho người ấy mạnh dạn bạo dạn can đảm và có thể giết được kẻ thù bất cứ kẻ thù nào dù là một Goliath hay dù là một tổng quân của Philippines amen phải không chúng ta thấy không ạ dù có đội quân đi nữa chúng ta thấy cái thời kỳ của SCG đó mà mình thấy rằng là việc này gia đình của con như thế này tiền bạc của con như thế này công việc của con như thế này bây giờ con phải làm gì con phải làm gì và thánh linh có cách gì phương cách mới để giải quyết những năng đề trong cuộc sống chúng ta bởi vì chúng ta còn sống chừng nào hãy nhờ cậy thánh linh chừng nào hãy bền lòng hãy bền đổ amen không phải là đặt tay lên mà không được chữa lành đâu thôi rồi nhé chúa không chịu được rồi chúng ta không còn đặt tay tiếp tục nữa ngày hôm nay đặt tay mà chưa được chữa lành ngày mai đặt tay tiếp amen tiếp tục công bố ung thư nó cũng phải biến được danh cho Giêsu bất cứ bệnh tật gì nó cũng phải biến mất đi được danh cho Giêsu bởi vì ngài đã sống lại rồi và Đức Chúa Trời đem danh ngài lên rất cao trên hết mọi dân amen và danh Chúa Giêsu rất quyền năng và danh Chúa Giêsu mà phi ra nói là ta không có tiền công bằng ta cho ngươi nhưng mà điều ta có ta cho ngươi nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth đứng dậy bước đi thì người què từ thở sân ra đứng dậy và bước đi nhảy lên ca ngợi Đức Chúa Trời cùng vợ dân và phi rơ đi vào Jerusalem Amen Amen danh Chúa Giêsu rất quyền năng danh Chúa Giêsu vô cùng quyền năng không có dân nào đứng đầu trước danh Chúa Giêsu vì cái danh ung thư đó cái danh HIV đó hỏi cái danh bệnh đặc là sơ gan cổ trướng hay bất cứ cái danh nào đều phải hạ xuống biến đi trước danh Chúa Giêsu chúng ta như vậy Chúa Giêsu sống lại có tuyệt vời không? Ô, quá tuyệt vời không mà để đem cho chúng ta có một cái danh đầy quyền năng danh của ngài và lời của ngài vĩ đại không mọi sự amen hãy dùng danh của chúa bất cứ nhiều anh chị em nhiều lúc nó coi thường thả trôi công việc trong khi gia đình của mình có những người ốm đau bệnh tật có những người bị ma quỷ áp chế chính đời sống của mình mà mình lại không dùng danh Chúa Giêsu tiếp tục công bố tiếp tục công bố cho đến chừng cái bệnh tật nó biến đi cho đến chừng ma quỷ nó biến đi cho đến chừng tất cả những năng đề dòng bão gì đó nó biến hết đi chúng ta mới được tự do hoàn toàn trong thánh linh của Đức Chúa Trời Amen Amen tôi nói với anh chị em hãy bền đổ kiên trì đã tiếp tục bền đổ và kiên trì ở đây có những con người rất là bền đổ kiên trì gọi là đức tin kiên trì giống như người đàn bà trong Luca 18 đó người đàn bà trong Luca 18 đó nói rằng là ông quan đó không kính sợ đến Chúa Trời và không bị nể một ai nay không bao giờ có thể xét xử một cách công chính được nhưng mà bà cứ nài xin ông xét xử công bình cho mình ông không có xét xử nhưng mà bà cứ tiếp tục đi tới ngày hôm nay không xét ngày mai đi tiếp ngày mai đi tiếp không xét ngày mốt đi tiếp và bà cứ đi tới đòi xét xử công bằng cho mình cuối cùng ông quan đó ông không xét xử công bằng được nhưng mà vì lý do cái bà này là tới gặp hoài rồi quấy đầy ông qua thôi xét lại ông bình cho nó cho đâu amen thì chúa nói rằng là thì đức chúa trời thể nào mà có thể quên những con người ngày đêm kêu xin ngài amen ngày đêm kêu xin ngài ngài đã xét xử công minh cho họ amen hãy kêu cầu cùng đức chúa trời ngài đã đã xét xử nhiều lúc ừ, tòa án người ta xét xử không công minh nhưng mà chúa của chúng ta xét xử rất là công minh amen nhiều lúc họ không xét bởi vì họ nhận hối lộ đủ mọi thứ tiền còn chúng ta hãy kéo cầu với đức chúa trời của chúng ta ngài sẽ kéo những con người đó trong ban đêm ngài sẽ tán một lời là sợ sợ ngay khi mà nghe tiếng phán của Chúa một lời đâu là kinh khiếp sợ hãi và chúng ta là sao vào tay Đức Chúa Trời là kinh khiếp Amen sao vào tay Đức Chúa Trời là kinh khiếp nhiều con người họ không thích sợ Đức Chúa Trời mà khi Chúa đến Chúa phán chúng ta nhớ lại Abimelech lấy Sarah làm vợ là Chúa đến Chúa phán luôn khiếp quá sợ quá kêu Abraham trả lại đi Amen mua Ai Cập cũng vậy kêu Abraham trả lại đi bởi vì sao bởi vì Đức Chúa Trời phán với họ và họ kinh khiếp họ rất là sợ Amen cảm ơn Chúa chúng ta có danh Chúa Giêsu chúng ta là những người được tự do chúng ta là những người được phục hồi lại chúng ta là những người đã được ban cho y quyền lại rồi hãy sống và thức thứ y quyền của mình khi cám dỗ nó đến tội lỗi nó đến trong danh chúa giêsu christ bạn đi ra khỏi ta mày là cái lười đó đi ra khỏi ta amen bệnh tật nó đến trong danh chúa giêsu christ mày ra khỏi ta amen phải không bảo tố nó đến trong danh chúa giêsu christ ta nói biển phải yên dốc phải đặt, amen tất cả những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là không phải từ Đức Chúa Trời đến từ Satan hãy nói với nó mày biến đi mày biến đi amen, mày là cái lười thôi Giêsu của ta đã thắng rồi amen, amen. Giêsu của ta đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi mày là cái lừa dối mà thôi chờ một ngày cuối cùng tòa án trắng phán xét rồi mày sẽ ở trong hồ lửa đời đời amen bây giờ nó vẫn còn có chưa có chung kết nên nó vẫn đi cám dỗ nó vẫn đi lừa dối nó vẫn hành động trên những người không tin Chúa và nó làm cho người ta mù lòng và không nghe đạo chân lý của Chúa. Này cảm ơn Chúa. Chúa là đáng thằng sống. Amen. Amen. Amen. Chúa Giêsu đã chết. Amen. Amen. Và Ngài sống lại và sống đời đời. Amen. Amen. Ngài cầm chìa khóa của sự chết của ông phủ rồi Amen Và bây giờ Ngài ban cho chúng ta cái quyền làm con Đức Chúa Trời Và hãy thực thi cái quyền của con Đức Chúa Trời Đừng bao giờ thất bại Khi Chúa Giêsu đã chiến thắng Và Chúa đã nói rằng Ta đã làm hội thắng ta đi ra ngoài các cửa ấm phủ Không thắng được hội đó Amen Amen Có nghĩa là chúng ta sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời Thì cửa ấm phủ nó không đón chúng ta đâu Amen